Đang uh, à, xin chào bạn. Sau đây đang uh, à, xin giới thiệu các bạn những cái mẫu lăng C. Mẫu lăng C uh, à, đang đang uh, phân phối trên thị trường. Đây uh, lăng C Simago. các bạn. Lăng C này thì các bạn có khá quen thuộc rồi. Đây, lăng C này thì các bạn hơi lạ một chút thôi. Còn, uh, đang về size tất cả đủ tất cả các size các bạn nhé. À. Ờ. từ 6 ờ, cho đến 11 ờ, đủ sai và nhìn khóa khá là chắc các bạn và nhìn khóa của lăng xe đây là Simago khá chắc cái mối bột này các bạn muốn chắc nữa thì các bạn nhỏ thêm K52 vào đây Đấy. thế là kinh nghiệm của ai đang câu lăng C các bạn về bạn nhỏ cho ăn chắc không đến lúc ờ, tuột ra này nó cũng hơi bực mình một chút ngâm mãi được con cá này tuột à. còn đây là cái hạt xốp các bạn nhé như này nó nó nổi làm nó lưỡi nổi Đấy. nổi trên ờ, nổi trong ờ, môi trường nước Đấy. đang giới thiệu qua đây là lưỡi Simago thì các bạn đã khá quen rồi dòng lưỡi này thì các bạn nó đựng hộp giấy này giấy như này thì các bạn lại phải làm nếu các bạn câu rồi các bạn lại làm phải lại, phải làm một hộp nhựa để đựng ừ, lăng C này để cho nó chống rối đặc biệt là Hải Đăng vừa nhập thêm ờ, cái ờ, lăng C ờ, hộp nhựa này cho này các bạn lăng C hộp nhựa nó sẽ phục vụ đủ yêu cầu các bạn là à, không phải à, thêm hộp nhựa nữa mà các bạn ờ, à, à, xe của hãng Anway xe Anway đấy Anway đây các bạn đấy nó sẽ chống dối luôn cho các bạn Hải đăng đây là số 6 các bạn nhé số 6 đủ số cái này cũng đủ số các bạn nhé khá khóa khá to bạn chơi uh, bạo lực được à, dòng này các bạn chơi bạo lực được mà nó chia ngăn như này thì uh, các bạn uh, tháo ra đây là đang tháo ngược mà à, chiều thì bạn lấy đấy để đỡ dối ừ. cái này thì không có hạt xúc đấy. các bạn về cũng phải nhỏ thêm à, keo 52 vào đây đấy. cho ăn chắc không bị tuột đấy là kinh nghiệm mà ngoài đang à, câu đăng à, C đấy. và lò xo cũng khác so với dòng Simago kia đấy, lò xo khác một chút ờ, như này thì các bạn nắm phần mồi này nó vẫn còn được ok hợp lý và đây chống dối đây các bạn này Đấy. nó sẽ chia ra chống dối, cũng hiệu quả dòng này là cái này chống dối này mềm nhé bằng cao su non nên là rất dai Đấy. khóa thì, ờ, chắc các bạn nhìn đốt ngón tay của hải đăng này số 8 này Đấy. hết đốt luôn còn cái vòng này nó phải 4 ly các bạn này Đấy rất là chắc thép này thì thép uh, chắc phải ly Đấy. khá là chắc các bạn nhé đây này. Đấy, vừa rồi hải đang uh, xin cho giới thiệu các bạn là ờ, uh, cái mẫu lăng xe gọi là cao cấp đi chắc hơn Đấy, hải đang uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của ram fishing